Các bạn đã quay trở lại với video của bên cửa hàng Vuông Việt Trên tay mình đang làm một cái cổng chuyển đổi 11 in 1 Tức là từ một cổng tai Daisy ra 11 cổng kết nối khác nhau các bạn nhé 11 in 1 đến từ thương hiệu của Viu này Đó Và đây là sản phẩm chính mà mình muốn giới thiệu với các bạn Đầu tiên đó là cổng chuyển đổi đầu tiên đó là sử dụng chân tai Daisy Rất là phổ biến với các bạn đang sử dụng điện thoại tai Daisy hiện nay cũng như là đang sử dụng các dòng à, máy tính bảng hay là MacBook cũng như là tinh pad đều có thể sử dụng cái chân này được đầu tiên khi mình đã sử dụng cái chân này rồi thì nó sẽ truyền ra các bạn một cái chân khác để các bạn sử dụng chân tai C này sẽ có 3 cổng USB 3.0 các bạn nhá truyền thêm là 3 cổng USB 3.0 và một cổng USB 2.0 là bốn cổng ạ à. một cổng AUX giúp bạn có thể kết nối các thiết bị âm thanh cũng như tai nghe một cổng mạng LAN để các bạn sử dụng mạng có dây cho các thiết bị như ví dụ như là à, laptop hay là macbook sẽ có cổng lan nhá ở phía đối diện thì sẽ có các cổng kết nối ví dụ như là cổng VGA này hay là cổng VGA này cho máy chiếu HDMI và VGA sử dụng cho máy chiếu nhá đó bên dưới sẽ là hai cổng để các bạn sử dụng thẻ nhớ thẻ chuyên dụng nhỏ và thẻ chuyên dụng to đó một thiết bị cũng có thể chuyển đổi dữ liệu ra 11 cổng khác nhau khi các bạn sử dụng các ờ, dòng ví dụ như là MacBook hiện tại ấy, thì sản phẩm rất là nhỏ gọn thì trên các thiết bị như vậy sẽ không có các cổng như thế này thì các bạn chỉ cần sử dụng một cái thiết bị chuyển đổi như này các bạn có thể sử dụng cho tất cả các cổng chuyển đổi cũng như là truyền dữ liệu cho tất cả các thiết bị truyền phát nha đó sản phẩm này đang có sẵn tại cửa hàng vua Phú Kiền Việt các bạn quan tâm chỉ cần comment hoặc để lại số điện thoại thì bên mình sẽ chủ động liên hệ và hỗ trợ ship tốt toàn quốc cảm ơn các bạn đã theo dõi video